muôn hoa thắm trong đời bầu trời tháng ba tình ta hoa ngọt ngào giữa con trời bao la tình yêu nhiệm màu dìu nhau qua tuần bão sông để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng mình hoa thắm trong đời bầu trời tháng ba tình ta hoa ngọt ngào giữa con trời bao la tình yêu nhiệm màu dìu nhau qua cơn bão sông để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng nắng lên dài chuyến cài ngoan cường giận giọt nắng chiếu xuống hết con đường em thấy là yêu mà thì em cũng yêu anh rồi dù đường phố sao đang bao mưa nhưng em chỉ nhớ anh thôi vì em đã yêu anh rồi nhìn vào bầu trời có tim ta đoạn đường về nhà hoa khô liêu dòng người vội vàng bước nhanh qua người con thấy sao chẳng thấy một bài nhạc buồn viết cho ta mỗi niềm còn lại với tương hoa dù buồn cũng phải có thơm qua đâu còn chỉ khi người xa Ngay sau đó tiếng người mẹ từ ngoài cổng lại cất lên Về con ơi Về với mẹ con ơi Con mèo đen từ chân ông nhảy trồm lên Lao về phía đứa bé Lập tức đứa bé quay lưng Và vụt biến mất Ông phút chớp mắt mấy cái Và bừng tỉnh Bây giờ ông mới thấy hôm sau Hai mẹ con dắt nhau ra cổng Ông vẫn đứng run rẩy Tại chỗ như có ai níu chặt lấy đôi chân ông một bàn tay bấu mạnh trên vai ông Ông thất lớn Quay đầu lại Thì hóa ra phòng ông Bà hỏi Ông làm cái gì ngoài này thế Ông Phú thở hồng hộc như người chạy đua đường trường Bà Phú dìu ông vào nhà Để ngồi ở ghế Và vặn to ngọn đèn dầu Con mèo đen cũng theo vào Nhảy lên chỗ cũ bây giờ bà Phú mới nhận ra Nét nhợt nhạt trên khuôn mặt đã ướt mồ hôi của chồng còn xa So sexy, I love mà có được em là con thiên đã. Ở trên Baby girl, yeah, you are châu báu Keep it down, keep it low, low yeah. Không phải phong cách của em đâu Không quan tâm lời ngoài tai Em chỉ quan tâm vào thân thái Hop on lên dài điệu này Và em nên xinh như là không một ngày mai Rất quá nhanh, chỉ có anh người kịp Yeah, I know you're crazy, yeah So sexy, I love it Anh gọi em my baby, yeah come a bit closer Look in my eyes, searching is so wrong nước mắt giờ trôi theo vết mưa đốt sạch hết tháng ngày đã có nhau giờ đã chết